free. nhiệm màu vầng thái dương chiếu soi vạn chúng sinh thoát khỏi mê lầm hạnh phúc thay thế gian này nhờ sáng soi bởi pháp phật nhiệm màu lòng chúng tôi trời soi chiếu thế gian huy hoàng thay pháp phật nhiệm màu cùng nhau hát vang cùng nhau tán dương pháp phật nhiệm màu vầng thái dương thay thế gian này nhờ sáng soi bơi phá phật nhiệm màu lòng chúng con chúng sinh toàn khỏi mê lầm hạnh phúc thay thế gian này nhờ sáng soi với pháp thân nhiệm màu lòng chúng con bừng sáng